Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách mã lỗi phần 2 trên 3 trên tổng số 3 phần của máy xúc thủy lực PC 2018 của Komatsu. Sau đây mời các bạn cùng xem. Bản danh sách mã lỗi này có từ CB442 đến FA-BZNS. Mã lỗi đầu tiên đó là mã lỗi CB442 để xác nhận đầu đen của động cơ, mã hành động là E10, lỗi địa áp cao nguồn cung cấp cho ác quy. Mã CA449 được xác nhận lên động cơ mã hành động E11 lỗi cảm biến áp suất hệ thống nhiên liệu bất thường áp suất cao ở mức 2. Mã CB449 được xác nhận lên động cơ mã hành động E11 lỗi cảm biến áp suất hệ thống nhiên liệu bất thường có áp suất cao mức 2. Mã CA451 được xác nhận lên động cơ mã hành động E11 lỗi mạch cảm biến áp suất nhiên liệu có mức áp cao. Mã CB451 được xác nhận lên động cơ mã hành động E11 lỗi mạch cảm biến áp suất nhiên liệu có điện áp cao. Mã CA452 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E11, lỗi mạch cảm biến nhiên liệu có áp suất thấp. Mã CB452 để xác nhận hộp đen của động cơ mã hành động E11, lỗi mạch cảm biến nhiên liệu có áp suất thấp. Mã CA553 được xác định của em động cơ mã hành động là e E11, lỗi mạch cảm biến nhiên liệu Comoren có áp suất cao ở mức 1 tức là bơm uh, có thể là bơm ờ, feedback đấy bơm máy răng mã CB 553 được xác nhận hộp đen hữu cơ mã hành động E15 lỗi mạch cảm biến áp suất nhiên liệu combrain có áp suất cao mã CA 554 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E11 lỗi mạch cảm biến nhiên liệu xảy ra trong phạm vi lỗi mã CB 554 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E11 lỗi mạch cảm biến nhiên liệu xảy ra trong phạm vi bị lỗi tức là nó vượt giá trị tiêu chuẩn CA559 được xác nhận đầu lên động cơ mã hành động E15 à, ờ, lỗi à, mất áp suất mức 1 của bơm nhiên liệu. Mã CB559 được xác nhận đầu lên động cơ mã hành động E15 lỗi à, mất áp suất của bơm nhiên liệu ở mức 1. Mã CA689 được xác nhận đầu lên động cơ mã hành động E15 lỗi à, tín hiệu bất thường của cảm biến tốc độ của động cơ NE mã CB689 để xác nhận độ đen động cơ, mã hành động E15, lỗi tín hiệu bất thường cảm biến tốc độ NE của động cơ, mã CA691 để xác nhận hộp đen của động cơ, lỗi điện áp cao của cảm biến nhiệt độ khi nạp. Tiếp theo mã CA692 để xác nhận hộp đen của động cơ mã hành động E15, lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp và áp suất thấp. Mã CA731 được xác định ở đen động cơ mã hành động E15, lỗi cảm biến tốc độ động cơ dự phòng backup. Mã CB731 được xác nhận ở đen động cơ mã hành động E15, lỗi cảm biến tốc độ dự phòng backup. Mã CA757 được xác nhận ở đen động cơ mã hành động là E10, lỗi à, mất dữ liệu của hộp điều khiển động cơ. Mã CB757 được xác nhận ở đen động cơ mã hành động là E10, lỗi mất dữ liệu hộp điều khiển của động cơ mã CA778 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 lỗi mạch cảm biến tốc độ động cơ dự phòng backup mã CB778 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động E15 lỗi tín hiệu bất thường cảm biến tốc độ động cơ dự phòng backup mã CA781 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động là E0E e, lỗi kết hộp à, lỗi à, kết nối hộp điều khiển động cơ của máy trái. Mã CB781 để xác nhận động cơ, mã hành động là E0E. E. À, nỗi kết nối hộp điều khiển động cơ của máy phải. Mã CA2 12757 để xác nhận động cơ mã hành động là E0E. E. Lỗi không tương thích rắc kết nối của hai bên, máy trái và máy phải của hộp điều khiển của động cơ. Mã CB1257 để xác nhận ổ đen của động cơ mã hành động là E0E lỗi không tương thích sắt kết nối hai bên bên phải của điều khiển động cơ mã CB1548 được xác nhận lên động cơ mã hành động E11 lỗi mạch điện kim phun số 7 1 phải hở học ngắn ngắn mạch mã CB1549 được xác nhận lên động cơ mã hành động là E11 lỗi mạch kim phun số 2 mạch kim phun số 8 hai phải hở hoặc ngắn mạch mã CB 1551 được xác nhận ống đen động cơ mã hành động E11 lỗi mạch kim phun số 10 mở ngoặc số 4 phải hở hoặc ngắn mạch mã CB1552 được xác nhận đeo động cơ mã hành động là E11 lỗi mạch kim phun số 11 lăm phải hở hoặc ngắn mạch mã CB1553 được xác nhận hộp đen động cơ mã hành động là E11 lỗi mạch kim phun số 12 6 phải hở hoặc ngắn mạch tiếp theo mã CB 1622 để xác nhận độ đen động cơ mã hành động là E11. Lỗi mạch kim phun số 9 3 phải hở hoặc cắn mạch. Lỗi CA1633 để xác nhận độ đen động cơ mã hành động là E11. Lỗi kết nối dữ liệu à, thời gian bên trong hộp điều khiển của động cơ mã CA2185 để xác định độ đen động cơ mã hành động là E14 Lỗi mạch nguồn cung cấp cho cảm biến chân ga có điện áp cao lớn hơn 5,25V. Mã CA2186 được xác nhận với động cơ mã hành động là E14. Lỗi mạch nguồn cung cấp cho cảm biến chân ga có điện áp thấp. Mã CA2249 được xác nhận hộp đen động cơ lỗi hành động E11. Lỗi cảm biến nhiên liệu. Lỗi cảm biến nhiên liệu có áp suất ở mức 2 máy trái mã CB2249 để xác nhận độ đen của động cơ à, lỗi mạch nhiên liệu và áp suất à, thấp lỗi mất áp mất áp suất thấp mạch nhiên liệu ở máy 2 à, ở mức 2 máy phải mã CA2555 để xác nhận hộp đen động cơ mã hành động là E15 lỗi mạch xe le sấy có điện áp thấp mã CA 2556 được xác nhận hộp đen của động cơ mã hành động là E15. Lỗi mạch dây sấy có điện áp cao. Tiếp theo lỗi D110KB được xác nhận hộp đen của bơm, lỗi dòng bất thường mạch dây trái của hộp điều khiển bơm 1. Mã D16 à, D163KB để xác nhận hộp đen điều khiển của bơm, lỗi dòng bất thường của mạch dây le đèn hộp điều khiển của bơm 2 lỗi D195KA được xác nhận trên điều khiển của bơm. Lỗi dòng dơ le đèn cầu thang. Đây là dòng thấp. Mã D195KI được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi dòng bất thường của mạch dơ le đèn cầu thang. Mã D1E9KB được xác nhận hộp điều khiển của bơm. Lỗi dòng bất thường của dơ le gạt mưa dưới. Mã D1E HKB để xác nhận hộp điều khiển của bơm, nỗi sóng bất thường, phạt mưa trên. Nỗi D1E BKB để xác nhận hộp điều khiển của bơm, nỗi ngắn mạch, phanh gạt mưa thấp. Nỗi D1ECKB để xác nhận điều khiển của bơm, lỗi ngắn mạch phanh gạt mưa cao. Tiếp theo lỗi DA22KK để xác nhận điều khiển của bơm mã hành động là E0E nối điện áp thấp của van điện của bơm 1 nhỏ hơn 20V mã DA22KK để xác nhận điều khiển của bơm lỗi hành động là E0E nối điện áp thấp của van điện của bơm 2 nhỏ hơn 20V mã DA25KB để xác nhận điều khiển của bơm mã hành động là E07 nối điện áp đất thường trong mạch cung cấp nguồn cho cảm biến áp suất của bơm mã DA25KB để xác định được lực của, của bơm. Lỗi điện áp bất thường trong mạch cung cấp nguồn cho cảm biến áp suất bơm 2. Mã DA26KB để xác nhận hồ điều khiển của bơm. Lỗi điện áp bất thường trong mạch cung cấp nguồn cảm biến áp suất 2 5V. Mã DA29KQ để xác định hồ điều khiển của bơm. Lỗi mã lỗi mã code loại mẫu à, bơm 1 có tín hiệu bất thường. Mã DA29KQ để xác nhận hồi điều khiển của bơm, lỗi mã code. loại mẫu bơm 2 có tín hiệu bất thường. Mã FA còng BZNS để xác định hồi điều khiển VMS, lỗi cảm biến nhiệt độ cổ xả RBRCIN cao. Tiếp theo mã DA2RMC để xác nhận hộp điều khiển của bơm, lỗi à, kết nối hộp điều khiển màn hình bơm và động cơ tiếp theo mã DA2RMC hộp điều, xác định hộp điều khiển của bơm lỗi kết nối hộp điều khiển màn hình bơm động cơ 1 động cơ 2 mã lỗi DAFRMC để xác nhận hộp điều khiển của màn hình lỗi kết nối hộp điều khiển của động cơ và hộp điều khiển của bơm mã DA 2TMC được xác định là hộp điều khiển của bơm, nỗi kết nối, hộp điều khiển động cơ con và hộp điều khiển của bơm. Ở đây là bơm 1 nhé. Mã DB B0KK được xác nhận hộp điều khiển VMS, lỗi nguồn cung lỗi nguồn công tắc điện áp cung cấp cho hộp điều khiển VMS thấp nhỏ hơn 19,5V. Mã dbb 0 kq được xác nhận hộp điều khiển VMS lỗi rắc kết nối hộp điều khiển VSMS không tương thích như CV02, CV03A, CV02B và CV03B. Mã lỗi DBB5KP Để xác nhận hộp điều khiển VMS, lỗi điện áp cung cấp cho cảm biến VSMS LED vượt ra ngoài phạm vi tiêu chuẩn 4,5 đến 5,5V. Mã DB B6KP lỗi điện áp cung cấp cho mạch cảm biến VMS net vượt ra ngoài phạm vi tiêu chuẩn 20 đến 30V. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu mã nạn lỗi DBBQKR được xác nhận hộp điều khiển VMS, lỗi kết nối giữa hộp điều khiển động cơ bơm màn hình. Mã lỗi DGE5KX được xác nhận hộp điều khiển VMS, lỗi tín hiệu đầu vào của cảm biến nhiệt độ khí quyển nhỏ hơn 0,3V. Mã DGH2KB được xác nhận điều khiển của bơm. Lỗi tín hiệu đầu vào cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực nhỏ hơn 0,3V. Mã DGT3KZ được xác nhận vào điều khiển VNMS. Lỗi tín hiệu áp của nhiệt độ dầu PTO nhỏ hơn 0,3V. Mã DGT5KA được xác nhận hộp điều khiển VMS, lỗi tín hiệu cảm biến nhiệt độ cổ xả bên trái NB bên trái nhỏ hơn 0,5V. Mã DGT5KB để xác nhận hộp điều khiển VMS. Độ tín hiệu cảm biến nhiệt độ cổ xả bên phải NB lớn hơn 4,9V. Mã DGT6KA để xác nhận hộp điều khiển VMS. Lỗi tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ cổ xả RBF nhỏ hơn 0,5V. Mã DGT6KB để xác nhận hộp điều khiển của bơm lỗi tín hiệu điện áp cảm biến nhiệt độ cổ xả RBS nhỏ hơn 4,9V. Tiếp theo mà lỗi FA-BI NS để xác nhận một biết điều khiển VMS lỗi cảm biến nhiệt độ cổ xả cao NB FCIN mã FA cộng BZNR được xác nhận hộp điều khiển VMS lỗi cảm biến nhiệt độ cổ xả BRB FCIN rất cao mã FA cộng BZNS à, lỗi cảm biến nhiệt độ của xả RBFC này rất cao và đó là kết thúc phần video số 3 xin lỗi số 2 trên 3 của máy xúc thủy lực PC 2008 của Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ.komatsuvietnam.gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới à, tổng số mã lỗi của video phần 2 trên 3 này là có 75 lỗi trên tổng số 221 lỗi của xe. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này.